nhận ra chưa các anh chị đã nhận ra cái thời điểm cuộc đời mình may mắn nhất trong trong cả cái hành trình từ khi sinh cho đến bây giờ có thể cả là 70 tuổi nhá. nhận ra chưa đòi sữa có sữa khóc đòi quà là có quà đói chỉ cần khóc thôi lập tức có người gì ạ à, cho ăn ôm cả bầu vú của mẹ bắt bố gì ạ phải nhường thời kỳ nào ạ rất quan trọng nha các anh chị đừng có nghĩ rằng tôi đang đang gợi ý một cái cái cái, cái việc trêu đùa nhá nó rất nó sẽ rất cụ thể đằng sau đó đằng sau vào để chúng ta đến cái hành trình năm 2023 này nó siêu may mắn giống như cái thời này các anh chị đòi quà là có quà đói chỉ cần đòi ăn chỉ cần khóc thôi nghĩa là đòi hỏi chúng ta cứ gọi là khóc là đòi hỏi đòi cái gì có đó đòi quà bố mẹ phải tìm cách được có quà đó cho mình trời rét thì được gì à ấm nhất trời nắng nóng đi ra đường thì được che chở tốt nhất đi đâu cũng có người bế, người bồng, người dắt, người dẫn và người che chở cho chúng ta. Có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Thì thời kỳ đấy là mấy tuổi? Các anh chị chat lại một lần nữa. Bắt đầu chat đấy ạ. Thời kỳ từ bao nhiêu tuổi ạ? Phương chat của Phương là tùy thời Từ 0 đến 7 tuổi. Chắc chắn luôn. có phải thời kỳ này các anh chị ai cũng có ai cũng có đúng thời kỳ này ai cũng phải có cái thời kỳ này không thể chạy đâu được chúng ta đều phải có cái thời kỳ gì ạ từ 0 đến 7 tuổi và các anh chị cứ ngấp lại xem có phải là chúng ta trong quãng đời trong quãng đời từ ngày sinh đến giờ có phải thời điểm đó là thời điểm may mắn nhất không và thời điểm may mắn thứ hai là thời điểm tiếp theo đúng đến khoảng 14 tuổi đúng không ạ đấy mới là thời điểm may mắn chứ không phải ba mấy với bốn mấy đâu ạ không có đâu ạ các anh chị ngẫm mà xem có phải cái thời điểm mà mình từ à, từ từ không đến 7 tuổi đó. có phải là đi ra đường thì sao ạ à? bao nhiêu người đùm đùm bọc bọc che nắng che mưa khóc một tiếng thôi vì đói đã có người gì ạ tìm mọi cách phải cho ăn đòi một cái quà gì là đều được một người lạ hoắc đi đường nhìn thấy một đứa trẻ như chúng ta họ đều gì ạ đều yêu thương không phải là cha mẹ luôn không là phải là người thân luôn đâu nhưng những đứa trẻ như là từ 0 đến 7 tuổi đều được gì đều được ban phát gì tình yêu tình yêu thương các bạn thấy đứa trẻ ra đường có phải là chúng ta gặp là chúng ta thường thường nhìn thấy đứa trẻ là chúng ta có quà gì chúng ta hay cho không chỉ cần nó là đứa trẻ thôi có đúng không ạ tôi đã bật đang chuẩn bị bật mí để các anh chị từ năm 23 này trở đi đều gặp may mắn như đúng thời kỳ này ai mong muốn tôi may mắn như như thời kỳ tuổi thơ chat vào chat số 9 ạ chat vào chat số 9 ạ tôi may mắn tôi mong muốn tôi may mắn như đúng thời kỳ trẻ thơ như tôi vừa chia sẻ đó trẻ thơ là gì mong gì được đấy cầu gì được đấy muốn gì có đó đi đâu cũng có người yêu thương đi đâu cũng có người che chở bắt đầu hiển lộ công thức tôi khẳng định luôn nếu các anh chị áp dụng công thức này kể cả 50 60 70 tuổi sẽ được gì ạ may mắn như đúng thời kỳ đó không phải đây là tôi mách cho cái phương pháp là các bạn thích bầu vũ mè đó bây giờ có đâu ạ không có nha mà chúng ta sẽ may mắn như những thời kỳ trẻ thơ đúng cái thời kỳ đó thì công thức đó công thức đó là công thức gì theo các anh chị quay lại hỏi đứa trẻ của mình như nào bắt đầu nhá bắt đầu nhá bắt đầu chúng ta sẽ đi vào công thức nhưng tôi muốn các anh chị quay trở lại đúng thời thơ ấu này và các anh chị hãy đi vào đúng đứa trẻ của mình ngày đó nhá ngày đó và xem các anh chị đã làm gì làm gì nhá và chúng ta sẽ quay lại đúng thời điểm đó các anh chị làm gì để được hưởng điều đó và bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại quy trình này để bắt đầu chúng ta trở lại thời kỳ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 chúng ta cùng mở mic hết à. khánh phương chúng ta mở mic để giao lưu à. xin mời khánh phương em có về được lúc đó không? có đòi quà gì không mở mic cho khánh phương à bạn nào mở mic nhỉ em xin trân trọng biết ơn thầy ạ dạ em có mở được rồi ạ Em ờ, xin kính chào thầy và chào cả lớp. Ờ, thầy dẫn cho em qua ba giai đoạn em đều qua được hết thầy. Thật là vi diệu luôn. <laughs> lúc 18 tuổi thì lúc mà thầy nhớ ra nói là bạn đang ở đâu thì lúc đó thì đúng là em đang chơi cùng với cả những người bạn học cấp 3 của em. Và lúc khi mà thầy nói về cái giai đoạn 13 14 tuổi thì lúc đó em cũng quay trở lại em đang chơi với cả những cô bạn thân hồi cấp 2 của em và rất vui vẻ cười nói và đến lúc khi thầy dẫn vào cái độ tuổi nhỏ nhất thì em nhớ lại hình ảnh của bà nội em thường đi đón em vào những cái lúc đi em đi hỏng mẫu giáo về và hồi đấy thì em là uh, cháu ờ, đầu tiên của gia đình nhà em và em cũng là uh, trong một gia đình mà được uh, <laughs> thời bao cấp thì gia đình nhà em cũng là dạng là có tiền có của nói đúng là như thế tại vì ông em là chủ tịch hợp tác xã đâm ra cái thời em nhỏ thì em rất chi là được sung sướng uh, nên cái chuyện bạn em được chiều chuộng em được bà nội em đưa em đón về và mua những cái cái quà mà em đòi hỏi thì thực sự là lúc đó cái hình ảnh em nhảy chân sáo và em vui vẻ em uh, uh, đi cùng bà nội dắt tay thì thực sự là rất chi là uh, cái khoảng khắc đó em bây giờ em vẫn còn lưu lại được cái cái trong tâm trí em hiện tại bây giờ thầy ạ vì diệu quá mà em đã được trở lại em gặp được bà nội em <laughs> biết ơn thầy chào trọng biết ơn thầy thầy kêu I love you rơi nước mắt là vì bà nội em đã mất rồi và em đã được trở vâng. lại em cái hình ảnh đó thank you I love you Khánh Phương một hạt đã gieo đi thank you I love you còn ai nữa ạ còn ai chia sẻ ạ à, xin mời Huỳnh Thân Xuân Trang thank you I love you mời bạn Trình Xuân Trang Tôi xin chào mà mới em em mới được không em chào thầy em chào cả lớp thầy nghe được chưa thầy được rồi nghe được rồi thầy kia là gì thầy à, lúc thầy dẫn về cái um, à, lúc 18 tuổi là em em về đó được liền thầy về đang học với các bạn như thế nào rồi à, đi học sao rồi bạn em lúc đó như thế nào rồi chơi trong trường rồi làm mấy cái này à, báo tường rồi à, à, à, học cùng nhóm rồi em về được em về là đi hiện trước mặt em luôn rồi về cái tuổi 14 tuổi là có mấy đứa bạn hồi à, ở cùng sớm đi học rủ nhau đi học rồi về đi à, hồi đó có hay đi ra ngoài ruộng đi tắm mưa rồi em về được luôn thầy nha rồi cái tới cái à, trước không đến 7 tuổi thì lúc đó là em cảm nhận được là má em à, cho đi đi học về là cho bánh à, rồi ba thì à, dẫn đi à, em em em về được tới à, tới lúc mà cái à, trước lúc 7 tuổi đó thầy chỗ đó thật là em em em cảm giác như là mình đang ở cái cái cái lúc đó rất là tới tới bây giờ mình còn rất là sung sướng luôn đó thầy thanh kiều thầy thanh kiều lớp vô thầy thanh kiều kia yeah, love you Xuân Trang rất tuyệt vời à, bạn nào à, nữa đặng thu xin mời đặng thu mở mic nha vô trong kia sợ nó không ấy dạ Em chào thầy ạ, em chào thầy và chào tất cả mọi người ạ. À, em em rất là vui là ừ, mặc dù là mới biết đến các cái khóa học của thầy và hôm nay là lần thứ hai em được <laughs> vô Zoom ở ờ, trong các cái lớp học của thầy nhưng mà em đã nhận được rất là nhiều giá trị ạ. Nên là em xin gửi lời biết ơn đến thầy. À, vừa nãy thì thầy dẫn là em hai cái giai đoạn đầu thì em nhớ và em em em biết được những cái những cái khoảnh khắc của cái cái giai đoạn đó là những cái hình ảnh nó nó đúng và sự thật nó hiện lên trước mắt em nhưng mà cái giai đoạn mà dưới dưới 7 tuổi á thầy thì thực lòng là em không nhớ gì cả nhưng mà em chỉ nhớ được là trước đây á, ừ, bố mẹ em có có kể rằng em là đứa cháu đầu tiên đứa cháu nội đầu tiên của ông bà cho nên là ông bà rất là rất là yêu rất là quý và và và thường là em cũng được cưng chiều ở trong gia đình á thế cho nên là em không nhớ thực ra là em không nhớ gì hết nhưng khi mà thầy dẫn á, thì tự nhiên em lại nhớ em lại thấy cái hình ảnh là từ bà cố của em này rồi ông bà nội này rồi bố mẹ rồi cô chú nữa là ngồi ngồi ở trong xung quanh ở trong ở cái giữa nhà đó và một cái cô bé nhỏ nhỏ thôi ờ, giống như là đang đang làm một cái gì đó xong rồi mọi người vỗ tay rồi rồi là cho đó thì không biết là cái đấy là em tưởng tượng ra thì như vậy thì có, <laughs> có có phải là em được quay về không hay là hay là chỉ là cái sự tưởng tượng ờ, trong máy không phải thầy em em xin hỏi thầy một ý như vậy ạ à? nếu trong trường hợp mà bạn à, thả lỏng hoàn toàn ừ. hình ảnh nó hiện về nó là của quá khứ và nếu như mà để vô tình á để vô tình mà các bạn thả lỏng mà tôi đẩy sâu cái thì có thể các bạn còn đi qua cả thời kỳ trước bụng trước khi vào bụng mẹ dạ hồi, nãy là lúc mà thầy dạ. nói đến cái cái đoạn đó đó là em tự nhiên cái cảm xúc trong em nó nó nó trào dâng lên thì bị bà cố này ông bà nội em và cả mẹ ruột em đều mất rồi là lúc đó là em gần gần như khóc rồi đó gần như là nước mắt bắt đầu sắp sắp sửa chảy ra thì thầy bảo dừng lại đó. thế nên em cực em kịp dừng lại thì cái cảm xúc lúc đó phải nói rằng nó nó rất là đặc biệt thầy ạ em em em chưa có cái cảm xúc đó bao giờ mà em em nhìn rõ cái hình ảnh của ông bà nội rồi của mẹ em trước mặt luôn rồi xin cảm ơn đặng thu à, trong cái quy ừ. trình sâu à, ở trong cái lớp thực hành nhé ở cái lớp à, thực hành à, hành trình hạnh phúc thì cái lớp đó là cái hành trình phép màu á thì chúng ta sẽ còn chạm sâu hơn rất nhiều đó là chúng ta đi à, chạm về à, có thể đến vài kiếp đời kiếp của chúng ta 3 đến 5 kiếp có những trường hợp gặp đến 5 kiếp trước của chúng ta thì hôm nay chúng ta mới chỉ gọi là dẫn về trong cái thời kỳ uh, nhỏ tuổi thôi để các bạn nhận ra một cái giá trị đó là cái gì ạ cái uh, đây gọi là những điều mà các anh chị đã may mắn nhất trong hành trình cuộc đời từ ngày sinh đến giờ Phương muốn cho các anh chị cảm nhận lại cái thời điểm đó chúng ta luôn luôn là gì ạ đứa trẻ may mắn nhất bởi vì lúc thời điểm đó cho đến bây giờ kể cả các anh chị đã đã gặt được nhiều tỷ hàng chục tỷ hàng trăm tỷ trong thời kỳ nào đó không bao giờ may mắn bằng thời kỳ đó bởi vì lúc đó chúng ta chỉ cần gì ạ đòi ăn có ăn đòi ngủ có ngủ gì ạ đòi hỏi bất cứ điều gì đều có và bất cứ ai nhìn thấy chúng ta đều gì ạ yêu thương và gì sẵn sàng chọc vào tại sao điều đó xảy ra đấy đây là cái cốt cái cốt mà buổi cái cái cái, cái, cái à, uh, mấu chốt mà ngày buổi học ngày hôm nay chúng muốn trao cho các anh chị để các anh chị nhận ra nhận ra tại sao chúng ta lại có điều đó xin cảm ơn đặng thu chúng ta bắt đầu dạ. đến ừ, em cảm ơn quan trọng nhất sau khi đã nhận ra về được thời kỳ đó thì hỏi tại sao chúng ta lại là cái thời điểm đó lại là cái thời điểm may mắn nhất may mắn nhất trong bất cứ cuộc đời của mỗi con người nào bất cứ ai bởi chúng ta đã làm gì bắt đầu quan sát nha chúng ta đã làm gì mà để được điều đó chúng ta bắt đầu tôi sẽ chia sẻ tôi sẽ chia sẻ màn hình để các anh chị nhận ra các anh chị đã nhận ra trên màn hình chưa ạ bảy bố thí bảy bố thí đời người bảy bố thí đời người này bảy bố thí bảy bố thí mà chúng ta cái thời điểm đó chúng ta gần như hoàn thiện bảy bố thí này và sau khi càng lớn dần thì cái bảy bố thí mà chúng ta lúc nhỏ có và lớn dần thì sao ạ mất dần và rất nhiều người không giữ được một một bố thí chứ đừng nói là bảy và đây là gì ạ một cái trang của Phật giáo chúng ta sẽ đọc xem tại sao lúc đó chúng ta gần như gần như có đủ bảy bố thí này trao đi bảy bố thí bố thí đầu tiên là nhan thí nhan thí là gì ạ có phải chúng ta lúc nào cũng gì ạ cười có phải một đứa trẻ dưới 7 tuổi 5 6 tuổi 3 4 tuổi nó cười vô tư không lúc nào ấy gặp bất cứ có thể lúc nào bất cứ lúc nào mà nó gặp một người nào đó chỉ trừ những người gọi là cái vía cao thế mà nó khóc thôi còn lại sao ạ còn lại sao ạ có phải các anh chị lúc đó cười rất hồn nhiên không ạ sau đó nụ cười có mất dần không 12, 13 tuổi bắt đầu mất dần. Rồi 15, 17 tuổi thì cạn dần nụ cười. và đến hơn tuổi nữa các anh chị có tìm thấy nụ cười hồn nhiên như thời kỳ đó không các anh chị ghi việc đầu tiên muốn trở thành một con người may mắn hạnh phúc như đứa trẻ muốn quay trở lại cái thời điểm đó việc đầu tiên là gì ạ nhan thí đó là bố thí nụ cười hãy có nụ cười thật vô tư trên khuôn mặt của mình nụ cười giúp chúng ta gì ạ khỏe mạnh đúng không ạ nụ cười sẽ giúp chúng ta giàu có hạnh phúc đó các bạn cứ ngẫm mà xem các bạn đi làm việc với một ai với một nét mặt hầm hầm các bạn có có nghĩ rằng là người đó sẽ giao lưu với bạn không còn nếu các bạn đến gặp một đối tác nào đó các bạn tươi cười họ sẵn sàng nhiệt tình với bạn không kể cả các bạn đi ra đường các bạn nhìn ai mỉm cười gần đầu họ cũng cảm thấy một cái gì ạ à? một cái tần sóng năng lượng của tình yêu ở đó rồi tình thân ở đó rồi còn các bạn nhìn họ đăm đăm hầm hầm ấy có ai muốn tiếp các bạn không vì sao đứa trẻ có cái đó bởi vì lúc nào nó cũng rất hồn nhiên các bạn cứ ngẫm đi các bạn còn được cái nụ cười trẻ thơ ấy không nụ cười vô tư đó không tôi khẳng định đến gì ạ à? 90 phần trăm là đã mất nên hãy nở nụ cười cười mỗi ngày hãy luôn mỉm cười trên đôi môi của bạn mỗi lúc mỗi nơi khi giao tiếp đó đây là điều đầu tiên nhãn thí các anh chị nhãn thí các anh chị nhìn thấy đứa trẻ trước 7 tuổi nó nhìn con mắt với hầu hết mọi vấn đề xung quanh mọi thứ nó nhìn thấy với một ánh mắt như thế nào có phải hiền từ không ạ vô tư không ạ các anh chị thấy ra đường hoặc giao tiếp với ai đó mà con mắt người ta cứ đăm đăm nhìn mình các anh chị có thấy gần gũi được không còn đứa trẻ đôi mắt nó đã có nụ cười rồi đôi mắt nó thật vô tư đúng không ạ có nhiều bạn vào phòng dung đấy tôi thấy rất nhiều phòng dung kể cả vợ tôi học nhiều bạn cái nhãn thí đó gì ạ à? cái nhãn thí đó là gì trao ánh mắt chứa đựng một chút yêu thương hay là mở cam thôi chưa mở chứ đừng nói là trao chúng ta tắt cam tối lừ thì lấy đâu ra chúng ta bố thí cho ai được một chút gì ạ à? cái nhãn thí đó thì lấy đâu các bạn có may mắn như thời trẻ nhãn thí là một việc cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng bởi vì các bạn đã trao gì ạ một ánh mắt hiền từ một ánh mắt đầy thân thương đến với người khác thì các bạn chắc chắn nhận được điều đó Như các bạn cứ ngẫm mà xem nếu nhìn ai đó gì ạ một cách dò xét đăm đăm thì người ta sao ạ đề phòng đúng không ạ và nếu như có thể người ta gì ạ sẽ đối kháng lại là gì ạ vẫn cũng là một con mắt giống mình đang đưa đang trao đi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn tại sao chúng ta phải che lại chúng ta có trao là tâm hồn của chúng ta hay không nó là hạt giống của tâm hồn thì chúng ta có trao đi không hay chúng ta trao gì ạ đôi mắt gì ạ dò xét chúng ta thấy ngoài đời chúng ta đang gì ạ à? có giống đứa trẻ cái thời kỳ chúng ta trẻ không hay nhìn ai đó cũng dò xét gì ạ à? xem nó đến làm gì xem vị này đến làm gì nó là ai đến đây để làm đó đấy là gì ạ à? nhãn thí là cái thứ hai trong cái gì ạ à? bảy bố thí thì cái bố thí thứ ba cái bố thí thứ ba chính là gì ạ ngôn thí các anh chị xem ạ cái thời kỳ trước 7 tuổi đó chúng ta nói chúng ta cười chúng ta cười đã là chúng ta nói một cách vô tư đúng không ạ nói lời yêu thương tại sao ấy trong cộng đồng mà phương chia sẻ các anh chị phải ra nói lời gì ạ không những cái câu thần chú đó nó là chữa lành mà nó nói gì ạ đầy tình yêu thương ở đó đó đây là cái gì ngôn ngôn thí nghĩa là nói lời yêu nói lời thương chúng ta trao đi những lời đó còn chúng ta nói cộc cằn thì sao có ai dễ nghe không chúng ta thấy những đứa trẻ năm bảy tuổi gần như nó đang cập nhật như lúc nào nó ạ con xin ạ à, con vâng ạ à, chào cảm ơn ạ à. rất vô tư đúng không ạ và cái ngôn thí thứ ba thứ tư đó là gì ạ tâm thí đó là lòng bố thí biết ơn cái việc biết ơn là cực kỳ quan trọng tâm thí chúng ta phải biết ơn gì ạ ở đây thì trên bài viết này mới chỉ nói là biết ơn với người thân tuy nhiên ở trong hành trình hạnh phúc các bạn sẽ gặp được gì ạ? hoặc là trong cái lớp học ngay sáng mai thôi các chị anh chị sẽ gặp được chúng ta không phải là biết ơn với những người thân người bạn mà chúng ta còn biết ơn đến vạn vật ngay buổi sáng ngày mai lớp khai giảng đó sẽ bắt đầu à, xin lỗi chiều mai chúng ta học nhưng mà sáng mai sáng mai có thể chúng ta có chút giao lưu nếu có tôi sẽ nhắn lên trên nhóm chúng ta giao lưu với nhau để uh, hiểu về một số cái ngôn từ sáng mai nhá sáng mai 9 giờ 30 tôi sẽ giao lưu những ai đăng ký học buổi chiều đó giao lưu về cách thôi miên ám thị để thay đổi người khác tại vì quy trình à, đợt một số bạn vào học lớp tới là chưa kịp chưa kịp cập nhật cách thôi miên cách thôi miên ám thị để thay đổi tính cách của con người khác sáng là sáng mai đó thì sáng mai chúng ta sẽ biết được và đặc biệt chiều mai bước vào lớp thì chúng ta sẽ biết được là gì ạ cái thực hành lòng biết ơn này nó không còn là với những người thân của mình với những bạn bè của mình nữa mà gì ạ với vạn vật vạn vật thì tại sao phải biết ơn với vạn vật thì buổi học ngày mai các anh chị sẽ nắm được và chính vì sự biết ơn với vạn vật đặc biệt chúng ta có cả một quy trình một lớp dài đó là gì ạ 28 ngày thực hành thì để cho phép màu nó đến phép màu nó sẽ đến khi chúng ta thực hành tâm thí này chính là lòng biết ơn và khi chúng ta bố trí lòng biết ơn thì sao ạ chúng ta cũng sẽ được nhận lại điều đó nhận lại điều đó đó là gì ạ lòng biết ơn của người khác và tiếp theo cái bố thí thứ năm đó là gì ạ thân thí đó là bố thí lòng nhân ái chúng ta sẵn lòng giúp đỡ những người khác mà người ta không thể không thể làm được ví dụ người ta qua đường người già qua đường này rồi người ờ, già nua ốm đau bệnh tật đó người ta xin ăn này trước đây nó có một cái quy luật nó gần như gọi là luật vô vi là nếu như người ta không xin người ta không cầu là chúng ta không được phép cho đâu bởi vì sao ạ đó là bài học của họ thì ngày mai chúng ta sẽ hiểu một chút về cái này tại sao mà người ta nghèo khó chúng ta cũng không được giúp đỡ khi người ta không gì ạ không có yêu cầu thì không được giúp bởi vì đó là bài học của họ đó là luật vô vi nhưng hiện nay cái luật vô vi gần như đã được thay thế bằng luật hữu vi là chúng ta thấy người ta gặp nạn mặc dù người ta chưa cầu cứu thì chúng ta cũng phải đã ra tay người ta đói kém thì chúng ta mang đến người ta chúng ta có điều kiện chúng chúng ta bố thí cho họ đó là gì bố thí lòng nhân ái và tiếp theo đó là gì ạ cái thứ sáu là phòng thí là bố thí lòng bao dung sự bao dung là cái bố thí cực kỳ rất cực kỳ lớn bởi vì sao chính có khi chúng ta đã bị đã từng bị họ họ giày xéo lên vết thương trên cơ thể chúng ta trong lòng chúng ta nhưng chúng ta gì ạ à? bỏ qua điều đó chúng ta bao dung không chấp những cái chuyện trong quá khứ tôi biết là rất nhiều người làm được điều này và bản thân tôi cũng vậy tôi đã bị xúc phạm khá nhiều trả đạp khá nhiều mà người thân người nhà luôn. nhưng tôi biết rằng đó là bài học của tôi bài học của cảm xúc mà tôi nhận ra thì đấy là gì ạ bố thí lòng bao dung tiếp theo bố thí cuối cùng đó là tọa thí tọa thí là chúng ta bố thí cái gì ạ bố thí chỗ ngồi đó có thể đơn giản nhất là chỗ ngồi trên tàu điện trên xe chỗ ngồi à, chờ trong à, nơi nào đó bệnh viện hay công cộng chúng ta đó là bố thí một chỗ ngồi nhưng cái chỗ ngồi cao hơn tất cả đó là gì ạ có thể là cái vị trí cái vị trí mà mình đang làm có thể bạn đang làm một cái vị trí trưởng phó phòng ở đâu đó như có một người xứng đáng hơn bạn bạn sẵn sàng gì ạ bầu họ ngồi vào đó đó là bố thí cả những cái gì ạ chỗ ngồi chúng ta trao được cả những cái đó và cái cuốn sách mà tôi chia sẻ cho các anh chị đó là cuốn sách gì ạ quản lý nghiệp quản lý nghiệp cái cuốn sách quản lý nghiệp này nó rất rõ là gì ạ chúng ta trao cái gì đi chúng ta sẽ nhận được cái đó đến mức độ cái cuốn sách này nó khẳng định là nếu như bạn làm điều đó mà không thành công thì gần như là người ta cam kết để 100% tôi còn cam kết nếu như bạn làm đúng theo quy luật mà trong cuốn sách này đưa ra đó là gì trao chỉ bốn hạt bố thí đúng bốn hạt bốn hạt may mắn đến người khác mà bạn không may mắn tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm thì các bạn nhìn lại đi nhìn lại quá khứ của chúng ta đi có phải thời kỳ từ 0 đến 7 tuổi đến hết 6 tuổi đó là chúng ta đang gì ạ sao đi tất cả gì ạ gần như cái bố thí đó 7 7 bố thí trong cuộc đời đó thì đến năm bố thí là chúng ta gần như trao được hết đúng không ạ đặc biệt là gì ạ nhan thí đó là nụ cười nhãn thí đó là ánh mắt đó rồi tâm thí các anh chị cứ ngấp mà xem nếu như bây giờ một người nào đó chúng ta trao đủ bảy cái bố thí đó đi liệu chúng ta có giống như đứa trẻ quy luật này là quy luật của vũ trụ nhiều người cứ bảo ôi ờ, bé mà nhỏ mà nó thế được cưng chiều không nó trao đủ đó các bạn cứ ngẫm xem một đứa trẻ ra đời nếu như giả sử nó khóc dạ đầy hạn nhá nó khóc triền miên ngày này tháng khác kể cả hàng năm trời xem các bạn chịu được không tôi thấy hàng xóm còn khó chịu chứ đừng nói là là là bố mẹ bố mẹ ăn không yên ngủ không ngon rồi cũng chán cả con luôn thì đứa trẻ đấy có đang bố thí gì không không nó không bố thí được cái gì cả nó khóc dạ đề nó khóc triền miên rồi rời bú ra là khóc khóc khóc không ngủ luôn à mệt quá ngủ tí dậy lại khóc thì đứa trẻ đấy nó có bố thí được giống như người khác không nếu chứ chúng ta không cắt dạ đề ở trong uh, cộng đồng trong nhóm chúng ta hôm nay đang có gì ạ à, 70 anh chị em có ai nhìn thấy hàng xóm có ai có trẻ khóc ra đề hoặc con cháu mình hoặc hàng xóm mách cho tôi mà họ liên lạc với tôi tôi biếu một cái gối đặt lên là có thể là hết khóc ra đề có thể thôi nhá tôi biếu không một cái gối cái gối cứ nằm đây đó có thể là sẽ hết khóc tức thì ừ, của anh duy đấy con không nghịch đấy đâu anh duy mắng đấy con đi vào với mẹ đi nên chúng ta hãy quan sát những điều phương đưa ra nó gì ạ à? nó hiển lộ rõ ràng chúng ta chỉ cần quan sát và ứng dụng đó là gì ạ à? hãy trao những gì giống như những thời kỳ trẻ chúng ta đã trao nhưng mà bé nào mà mà mà quan sát mình hồi hồi nhỏ khóc dạ đề cả cả hàng năm trời thì đừng có bắt trước với nó nhé hôm nay quay lại khóc giả đề suốt ngày khóc rồi <laughs> khóc giả đề thì thôi rồi không ai yêu đâu chỉ trừ những đứa trẻ mà khóc giả đề còn lại đều được yêu thương nên các bạn lại quan sát lại đứa trẻ khóc giả đề đi ạ nó tiếng khóc của nó làm gì ạ à? người ta khó chịu thì đứa trẻ đấy có được yêu lắm không ạ được thương đúng không ạ hầu như là được gì ạ à? thương hại nó qua nó khóc suốt ngày như vậy khóc khóc hết hơi luôn ạ à. không có tình yêu mấy đâu à thì thương hại thôi và chính vì vậy chúng ta sẽ ứng dụng một công thức gì ạ à? ứng dụng công thức chúng ta đã từng ứng dụng nào các anh chị sẵn sàng ứng dụng công thức mà chúng ta đã từng ứng dụng trong à, thời kỳ trước 7 tuổi không ạ sẵn sàng không ạ sẵn sàng thì bấm chữ ss vào đấy ạ sẵn sàng hãy trao nụ cười hãy trao đôi mắt hãy trao gì ạ tình yêu thương tôi rất muốn là gì ạ trong phòng học trong buổi học chúng ta gì ạ mở cam quan sát gì ạ đôi mắt nụ cười của nhau nhan thí đấy, nhãn thí đó và nói lời gì ạ yêu thương ngôn thí đã tâm thí là sao à chúng ta trao một cái năng lượng mến nhau thực sự và điều này chúng ta đang học ai ạ học chính chúng ta thời kỳ gì ạ thời kỳ trước 7 tuổi thôi chả phải học ai cả chỉ có cái là chúng ta không quan sát thôi quan sát lại cuối cùng là chúng ta đi học lại cái thời kỳ mà chúng ta may mắn nhất trong cuộc đời đó là thời kỳ từ 0 đến 7 tuổi chúng ta đã trao gì đi thì hãy trao quay trở lại trao đúng những gì chúng ta đã từng trao đi tôi khẳng định các anh chị trao như vậy các anh chị sẽ gì ạ bắt đầu may mắn đúng như thời đó cầu gì được đấy mong gì có đó chỉ có điều chúng ta đang đuổi theo gì ạ vật chất mà chúng ta quên mất cái công thức này thôi mà chúng ta không để ý nữa chứ đừng nói là quên đó là công thức gì ạ gieo gì gặt nấy gieo những gì điều thiện để gặp điều thiện gieo nụ cười gieo ánh mắt gieo tâm rồi gieo gì ạ tất cả đều là những cái mà chúng ta đã từng gieo trong quá khứ từ thời kỳ nhỏ tuổi nhất chúng ta đã từng gieo rồi ạ à? và chúng ta cũng đã từng gặt được gặt rồi ạ à? mẹ gấu giúp à, cái chặt đổ đây chúng ta sẽ học ai ạ chúng ta sẽ học gì học chính chúng ta thời kỳ nhỏ tuổi nhất chúng ta thời kỳ đó trao cái gì bây giờ chúng ta sẽ trao lại và điều vi diệu nó lại đến đúng như thời kỳ nhỏ may mắn nó sẽ đến à? cầu gì đều được mong gì đều có đi đâu cũng được ai ạ à? mọi người thương yêu các bạn cứ thấy một đứa trẻ ra đường các bạn yêu thương như nào và bây giờ chúng ta sẽ là đứa trẻ để nhận được điều đó đi đâu cũng tươi đi đâu cũng cười đi đâu cũng mở ánh mắt ra đầy thiện cảm đầy yêu thương đó còn lại ra đây rồi đó chúng ta hãy là đứa trẻ chúng ta hãy là chính chúng ta chúng ta hãy là chính chúng ta chúng ta hãy là chính chúng ta không phải học ai cả học chính chúng ta thời kỳ thời kỳ thời kỳ nhỏ tuổi nhất đấy đó anh chị nào anh chị nào mong muốn mình bắt đầu nhá có công thức rồi nha bắt đầu từ năm 2023 này trở đi là người luôn gặp may mắn thì hãy dùng đúng công thức mà các bạn đã từng ứng dụng thời kỳ không đến 7 tuổi hãy trao đủ chúng ta trao đủ bảy bố thí đời người này các anh chị gõ bảy bố thí đời người trên mạng có đấy tôi vừa mở của nhà Phật anh chị trao đi tuy nhiên nhiều người cứ nghĩ rằng nó là công thức của nhà Phật không nó là công thức mà chính chúng ta đã ứng dụng trong quá khứ rồi thời kỳ bé tuổi nhất chúng ta đã ứng dụng rồi chẳng ai dạy cả mà chúng ta đã có công thức không ai dạy đúng không ạ có ai dạy đâu chúng ta đã ứng dụng được công thức đó và chúng ta có tất cả lúc đó cầu gì bố mẹ kể cả nghèo khó thì chúng ta vẫn được ưu tiên nhất ra đường đứa trẻ đó lúc nào cũng được người khác gì ạ à? chăm sóc sẵn sàng chia sẻ sẵn sàng cho quà bây giờ chúng ta ra đường có người lạ nào cho quà không <laughs> không đúng không làm gì có ai cho quà bởi vì sao ạ chúng ta không bố thí không bố thí gì đâu ạ không tôi vẫn hay được cho quà hết đấy tôi đi đâu tôi hay cười nên các anh chị xem ạ cứ người nào mà sởi lời cái câu sởi lời trời cho là ở đấy đấy sởi lời lúc nào tươi cười thì sao ạ thì họ sẵn sàng chia sẻ một cái điều gì đó có khi cái bánh mì người ta cũng chảy ra mới ăn nhưng chúng ta cứ hầm hầm được cái mặt đấy thì lẽ đâu ai ai ai bố thí cho lại cho chúng ta đó Vâng, xin cảm ơn bác Thế Tăng sẵn sàng đó chúng ta hãy gì ạ hãy là đứa trẻ hãy là chúng ta thời kỳ trẻ trẻ tuổi nhất trong gì quãng đời chúng ta và may mắn sẽ quay lại chúng ta giống như cái thời kỳ chúng ta trẻ nên tất cả phương chỉ gì ạ bóc lại những cái kiến thức nó đã hiện hữu trên vũ trụ này kể cả sáng mai Phương sẽ chia sẻ lúc 9 giờ 9 giờ 30 chúng ta sẽ chia sẻ công thức bởi vì một số anh chị mà chưa học mà đã đăng ký cái học lớp uh, hành trình uh, về nguồn là chiều mai học đó 2 giờ chiều mai học mà chúng ta chưa có công thức thôi miên đó thôi miên đó thôi miên ám thị á để thay đổi người khác ấy, thì chúng ta vào học và chiều mai thì chúng ta bắt đầu vào uh, quy trình những bạn nào anh chị nào mong muốn học lại thì chúng ta học nhá học học lại à, lớp uh, lớp chủ nhật cách đây uh, cách đây ba tuần đó chúng ta đã học rồi để vào lớp hành trình hạnh phúc ấy để lớp thực hành hành trình hạnh phúc ấy, chúng ta có thể học lại và một số anh chị uh, đã đăng ký và học tuy nhiên một số anh chị mới học mà chưa có quy trình thôi miên ám thị quy trình là các anh chị học ngoài thì chụp nhé nhưng mà vẫn sẽ sẽ không có dễ dàng học để chúng ta sẽ à, muốn thôi miên thay đổi người khác thì chúng ta phải học bởi vì uh, có mấy buổi không kịp chia sẻ cho các anh chị có có công cụ này một số công cụ uh, mà nó uh, các bạn ấy không chia sẻ à, không ghi âm nên không ghi không chia sẻ được trên YouTube thì các anh chị phải học và các cái buổi học mà có lệ phí gọi lệ phí cho ban tổ chức thôi, chứ chưa phải là là học phí học phí thì nó hàng trăm triệu đấy các anh chị học phí lúc nào tôi sẽ thu ít nhất là gì ạ ba sáu mươi triệu bởi vì học đâu đó là hàng trăm triệu nhưng hiện nay là tôi đang không thu nên các anh chị tranh thủ đi có thể một có thể cả năm cả năm 2023 này tôi vẫn chưa thử những kiến thức đủ để thay vâng. đổi bản thân thay đổi số phận nhé, thay đổi số phận bản thân nhưng quan trọng hơn là chúng ta thay đổi được gì ạ thay đổi tính cách được của vâng. người khác người thân thay đổi số phận của họ luôn thay đổi tính cách là thay đổi số phận đó chứ không phải chúng ta học chơi chơi đâu chúng ta học để thay đổi thay đổi được kể cả những đứa trẻ tăng động tự kỷ các bạn nhé phương pháp này bởi vì chúng ta thay đổi dựa trên quy luật của vũ trụ chứ không phải thay đổi ở trạng thái đi học nhiều lớp học của chúng ta học ý thức đâu chúng ta thay đổi ở trong tiềm thức và thay đổi ở trong nghiệp kiếp trước đó chúng ta chúng ta cắt được cái nợ nghiệp kiếp trước nên chúng ta mới làm được điều này vì vậy các anh chị nào mong muốn thay đổi những uh, tính cách của người thân thì chúng ta theo học và thay đổi uh, số phận của những người thân thì chúng ta học uh, các cái khóa mà Phương đang đưa ra hiện nay là bạn uh, Tâm An vừa gửi đường link khóa học ngày mai anh chị nào mong muốn tham gia khóa học hành trình hạnh phúc thì có một số uh, tiền lệ phí cho ban tổ chức tôi chưa chưa thu học phí khi nào tôi thu học phí sẽ là vài chục triệu nhá vài chục triệu bởi vì bởi vì những lớp học này có thể thu đến hàng trăm triệu vẫn có người học nhé còn hiện nay là tôi có thể năm 2023 này tôi sẽ chưa thu của ai cả các bạn chỉ đóng lệ phí cho ban tổ chức ngay kiến thức ngày hôm nay nó rất đơn giản dễ nhưng mà nó thay đổi được hết các nó thay đổi được hết các anh chị thực hành ấy, sẽ thay đổi số phận tuy nhiên đây mới là thay đổi trong trạng thái ý thức nhé còn thay đổi trong tiềm thức thì nó rất mạnh à, nó thay đổi đột ngột luôn và các anh chị sẽ học được trong lớp học ngày mai đó là hành trình về nguồn bởi vì không học trình hành trình về nguồn thì các anh chị sẽ không được thực hành thực hành hành trình hạnh phúc rồi thank you I love you có anh chị nào muốn uh, giao lưu chia sẻ thì chúng ta mở mic công thức ngày hôm nay có dễ dễ ứng dụng không ạ bé ứng dụng rồi đúng không ạ xin mời cả nhà À, cô chú anh chị nhà mình có ai có muốn chia sẻ thì chúng ta giơ tay nhé. Với lại à, cô chú anh chị chúng ta lưu ý giúp em là khi chúng ta đăng ký khóa học ấy thì khi khi à, cô chú anh chị chuyển khoản ấy thì à, cô chú anh chị vui lòng ghi rõ nội dung giúp em nhé. Nội dung của chúng ta là gồm có Ờ, họ tên và số điện thoại cộng với uh, à, VN thì cô chú anh chị uh, lưu ý giúp em nhé là chúng ta ghi rõ nội dung số điện thoại như vậy thì để làm gì ạ để uh, <laughs> bên ban tổ chức có thể mời mọi người vào vào nhóm còn nếu như mọi người ghi không đúng nội dung ý, thì bọn em không biết đường nào để mà mời mọi người vào nhóm đâu ạ có những người chuyển khoản là chỉ chuyển không thôi không có số điện thoại không có tên nên là bọn em chịu không biết ai cả nên là cô chú anh chị chúng ta có thể là chúng ta có thể à, bố thí à, thầy vừa vừa à, vừa nhắc chúng ta bảy bố thí đúng không ạ thì à, chúng ta chia sẻ cái đường link này cho anh em bạn bè của mình đó cũng là một cách bố thí đấy ạ thì à, cô chú anh chị có thể copy cái đường link này sau đó thì chúng ta chia sẻ cho anh em bạn bè của mình nhé để à, mọi người kịp vào học lớp ngày mai ạ thầy ơi ngày mai là chúng ta học vào buổi chiều ngày mai đúng không ạ chiều thứ bảy và chiều chủ nhật đúng không ạ chiều thứ bảy chiều chủ nhật chiều thứ bảy tối thứ bảy và chiều chủ nhật tối chiều tối chủ nhật vâng ạ thì uh, chiều ngày mai thì uh, chiều ngày mai chiều thứ bảy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc uh, à, 14 giờ cô chú anh chị nhé thì uh, cô chú anh chị chúng ta có thể là uh, chúng ta sẽ chia sẻ link và đường link thì uh, sẽ đóng vào trưa ngày mai cô chú anh chị nhé thì cô chú anh chị chúng ta lưu ý giúp em à, có những người à, đăng ký nếu như mà khóa này thì thì thì à, bên ban tổ chức sẽ không có à, mở link và sẽ không chấp nhận cái à, người chuyển khoản vào đến giờ học rồi mới chuyển khoản ví dụ như tuần trước thì à, mọi người có một số người ấy, thì lúc vào học rồi thì mới bắt đầu là chuyển khoản thì à, đợt này sẽ không có như vậy nữa đâu ạ lần này thì em rất là nghiêm chính vì vậy là uh, ngày mai ban tổ chức chỉ nhận chuyển khoản đến 12 giờ trưa thôi ạ còn nữa sau đấy nếu anh chị nào mà chuyển khoản sau giờ đó thì uh, anh chị sẽ vào khóa sau ạ chứ không có học khóa ngày mai nữa cô chú anh chị nhé thì chúng ta nhớ lưu ý là anh em bạn bè của mình là như vậy rồi ạ rất là biết ơn thầy biết ơn ờ, cô chú anh chị rất là nhiều thì cô chú anh chị chúng ta có chia sẻ gì không ạ nhà mình có ai à, có chia sẻ gì không ạ à, cô chú anh chị à, muốn chia sẻ thì à, chúng ta sẽ giơ tay nhé thì em để để em biết em bật mic ạ rồi ờ, nếu như cô chú anh chị không có ai có à đây rồi tại chị đặng thu <laughs> dạng thi là dạng thu à buổi <laughs> thi ngay dạ em ờ, thì thực ra thì dạ. em cũng không có gì chia sẻ nhiều là em chỉ là muốn là gửi lời biết ơn thầy là bởi vì như này thầy ạ à, cái bài mà thầy chia sẻ vừa giờ bảy ờ, cái cách bố thí ờ, cuộc đời đó là thực ra em đọc rồi nhưng mà khi em đọc á, thì em chỉ đọc lướt qua một lượt và em thấy nó rất là bình thường nó không <laughs> nó không có đọc lại ở trong trong trong đầu cái gì nhiều nhưng mà vì thầy dẫn dắt ừ, từ cái ừ, cái công thức của thầy á, thầy gọi là cái công thức của thầy đó xong này đến lúc mà thầy chia sẻ cái bài này thì thử tự nhiên là phải nói rằng là nó nó rất là thấm thầy ạ và tự nhiên là muốn thực hành ngay <laughs> cho nên là <laughs> cho nên là em em em chỉ muốn gửi lời là biết ơn thầy vô cùng thôi ạ và cả biết ơn cả tất cả mọi người trong ờ, lớp học ạ dạ. đấy chị thu đã à, thu là thực hành luôn dạ. <laughs> cái là gì xin mời anh phương anh phương dạ. dạ vâng ạ em cũng trân trọng gửi lời biết ơn thầy ở ờ, bài học của thầy thì em cũng chưa được đọc như là chị thu đâu nhưng mà em cũng đã được uh, ứng nghiệm những cái uh, phần uh, nhãn khí uh, nụ cười hoặc lòng biết ơn thì tất cả là cái điều đó thì em cũng uh, đã được ứng dụng trong cuộc sống của em và em biết ơn thầy một lần nữa là để hôm nay thầy đã dẫn dụ được cho em <laughs> trở về với tuổi thơ thực sự qua cái cuộc sống nó mưu sinh tất cả bao nhiêu những cái nó vật lộn đến cái cuộc hành trình của mình mà đến giờ phút này hôm nay em mới được là quay trở lại được cái tuổi thơ của mình biết ơn thầy rất nhiều ạ gửi một lời một lần nữa tri ân thầy thank you I love you ạ em vẫn cảm xúc <laughs> vẫn được trở đấy về đấy là phương đang bố thí ở đây <laughs> dạ vâng thì người gian thí này người nhãn thí này dạ cân thí này em thì em và vâng dạ em đang thực hành được cái điều đó ạ đó vừa vừa làm xong còn gì <laughs> đó đây là dạ. những điều mà vâng, rất đơn giản nha rất đơn giản thôi nhưng mà nhiều người không làm thì đấy là cái gì ạ đấy là cái gì dấu ấn dấu ấn nỗi sợ hãi nó ảnh hưởng rất nhiều nên là cái mà phương nhận ra ở đây á, ở chỗ khánh phương là khánh phương đã ban khá nhiều Nha, phương là người khánh phương là người ban khá nhiều à, gần như đủ hết rồi dương khánh phương ở trong lớp học thì ờ, tôi thấy phương khánh phương là người ban gần như đủ bảy bố thí cuộc đời như đúng nhà phật họ chia sẻ đó và khánh phương à, có những cái điều vi diệu bởi vì Khánh Phương đã làm được những cái điều đó xin mời à, thanh kia đắc di Khánh Phương xin mời Nguyễn Thị My My mở mic đi rồi em chào thầy em chào cả lớp ạ Em thì trong cái ờ, lời dẫn dụ của thầy ấy, thì em thì ờ, cũng chỉ trở về được cái ờ, lúc mà à, lúc 14 tuổi mới lại 13 à, 14 tuổi đấy mới lại lúc trước nữa thôi còn lúc uh, trẻ nó từ 0 đến 7 tuổi thì em không thể hình dung được ra cái cái trẻ của em thế nhưng mà trong người em ấy, tất cả tay chân của em là nó nó tê hết cả đầu ngón tay ngón chân và cả sống lưng nữa <laughs> điều kỳ diệu đấy à thank you I love vâng. you vâng em cảm ơn thầy ạ thank you I love you thầy à, đấy là hay à, Nguyễn à, à, chị Nguyễn à, Thị My vừa cũng đã vừa ban cho chúng ta đó đó là gì ạ à? ngôn thí là gì tâm thí và nhãn thí cùng nhan thí cũng đã đủ một lần một lần chúng ta chia sẻ thôi nhưng nó thể hiện trên khuôn mặt chúng ta có thể đã được ừ, đến gần có thể gần hết những cái bố thí mà chúng ta cần có cần có trong cuộc đời thank you I love you chị à, Nguyễn Thị My uh, thank you I love you bây giờ là cũng đã đến giờ nghỉ tắt zoom à, xin chúc cả nhà có một buổi tối ngủ thật ngon và chúng ta chia tay ở đây thank you I love you 9 giờ 33 thank you I love you chúc cả nhà ngủ ngon Thank you, à, anh chị nào mong muốn học thì à, hãy đăng ký đường link mà các bạn đã chat trên hội chat lúc này chúng ta sẽ đi về sâu hơn đó là những kiến thức về thay đổi thay đổi tất cả thay đổi vạn vật trong những kiến thức của các lớp học tới thì có những cái kiến thức sâu thẳm đó là gì chúng ta có thể thay đổi được cả những năng lượng trong nhà ở ví dụ năng lượng chúng ta vô tình làm nhà có cái tà khí này có âm khí này chúng ta đều thay đổi được hết đấy là sự khác biệt khác biệt ở cái lớp mà đặng phương đang trao cho các anh chị cho cộng đồng chúng ta thay đổi được hết tất cả đến uh, kể cả những cái đồ vật mà chúng ta của những người âm nhá người người, ta đã từng dùng trước đây ấy, người ta mất rồi người ta đặt những cái dấu ấn cảm xúc xấu vào đó chúng ta được thay đổi hết không thức hết à, đấy là cái điều mà à, các bạn sẽ nhận trong, được ờ, các anh chị sẽ nhận được trong cái khóa tới trong cái học uh, chứng minh xin mời thank you Thank you, chúc cảm ơn thầy. Thầy, thầy và mọi người ngủ ngon. Thank you. Chúc thầy uh, và nhà ngủ ngon ạ. Dạ, em trân trọng biết ơn thầy. Cả nhà. Chúc thầy và mọi người thầy và cả nhà ngủ ngon ạ. Biết ơn thầy. Chúc cả nhà ngủ ngon. Vâng thank you, love you mọi người. Thank you, thầy. Thank you, I love you, thầy. Thank you, I love you thầy. Tâm ơi, Tâm, Tâm An cho cái đường link uh, vào nhóm nha, chứ còn không copy được. Cảm ơn thầy, thank you, I love you. Thank you, I love you. Thank you, I love you. Chúc thầy ngủ ngon, chúc cả nhà ngủ ngon.